Đinh Gia Phòng lại là thiên tử trên đầu người dân của ta Nên Đinh Gia Phòng lại là thiên tử quay uh, Chuyện uh, uh, Quay uh, uh, Quay ảnh của con bà chó bà già uh, uh, tấm, Có hình tấm ảnh của bà già thôi Còn con bà già chết rồi mình uh, bà già bệnh hổm dài á nó chết rồi chó bà già bệnh hổm dài nó chết rồi nhớ like chia sẻ ủng hộ lên với phần thiên tử mình hy vọng chó bà già còn uh, uh, sống uh, tiếp tục uh, với gia đình mình không mà ai nhiều uh, bây giờ mình uh, sáng ngủ dậy uh, thức dậy không thấy bà già đâu chắc là chó bà già chết rồi chết uh, hồi giấc tối mình cũng biết nữa uh, ai ngày sáng ngủ dậy không thấy nó đâu không thấy chó bà già đâu với like chia sẻ ủng hộ lên với phần thiên tử mọi người thấy ờ, chó bà già có tội nghiệp không mười mấy năm á chó bà già ờ, mười mấy năm á nhớ like chia sao mọi lên giáo phòng lên tiến đổi đi. ở nhà có hai con chó mà, mà ừ, chó mà bà già với con chó đen mà con bà già chết rồi mấy chó đen nó buồn không à nhà còn là ờ, chó đen á nhà có mỗi hai con chó à hai con chó à mà bây giờ con chó ờ, bà già chết rồi à, không biết con chó đen nó có có buồn không à nhớ like chia sẻ mọi đến nhé còn đây thiên tới rồi qua ngày sau không biết chó đen uh, uh, uh, qua mấy năm uh, nữa không biết chó đen uh, ấy không không biết nhà lại có nuôi thêm chó nào không mình có biết nữa nhớ like chia sẻ mở lên cho thoại hình tử cảm ơn youtube đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn facebook đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn cộng đồng bạn ủng hộ kênh của linh gia thoại thiên tử cảm ơn nhiều à, ờ, tháng cho bà già toàn nghệ không nhớ like chia sẻ ủng hộ linh gia thoại thiên tử thôi hẹn gặp sau hẹn gặp người chân sau sau